nó lại là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng nha quý vị Đấy, đặc biệt là chiếc xe này nó lại sử dụng nhiên liệu là dầu cho nên rất là tiết kiệm luôn ngồi bên trong khoang nội thất thì rất là rộng rãi hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba chúng ta để chân thoải mái luôn đấy nói về xong xe bảy tám chỗ ngồi thì Everest lúc nào cũng dẫn đầu luôn về à, cái khoang nội thất bên trong quý vị đấy với thiết kế của các hàng ghế rất là rộng rãi luôn không có chiếc xe nào có thể qua được xe Ford Everest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 nữa là cái biển động Ford một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Mỹ tên tư nhân chính chủ biển Ninh Bình quý vị nhá biển Ninh Bình là một cái vùng à, đồng bằng cho nên người ta ít đồi núi đèo dốc cho nên xe ở cái vùng này rất là tốt rất là đẹp thưa quý vị nhá đây cái đèn pha phía trước bên lái này cũng còn rất là trong luôn ba đợt sốc đây khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị đắp mặt ít nhiều đâu quý vị nhá đấy và cái lốp trước của nó đây cũng còn khá đẹp vẫn khá dày nhá đến từ thương hiệu Michelin một thương hiệu ô tô lâu tuổi đây và vành của nó là vành zin từ đầu nhưng vị nhá chưa dấu hiệu gì của sơn phẩy à, vào đây đâu vẫn là vành gang theo xe từ đầu không có dấu hiệu gì của sự phết phẩy sơn và nó không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị đứt vỡ đấy bệ bước rồi giá nóc rồi uh, uh, nhạc chân kính tay mở cửa tem thể thao đây tôi quay cận cảnh cái sườn xe này để quý vị và các bạn theo dõi không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều đây đâu thân vỏ còn rất là căng luôn máy gầm chất đấy là cái cam kết của chúng tôi với những cái sản phẩm của chúng tôi đây lốp này cũng còn tương đối đẹp mặt la răng của nó đây cũng còn rất là sáng đây cua lốp đây cũng còn zin đét luôn không có dấu hiệu gì của sự uh, mọt mục đâu quý vị nhá các cái lỗ bấm của nó đây còn tròn xe luôn đấy không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay là bị hàn vá gì đâu quý vị nhá và thân vỏ của nó đây tôi quay từ phía sau đây cũng còn khá đẹp lốp treo nhá đèn cột lốp treo nhìn rất là thể thao khỏe khoắn cơ bắp đấy là cái nét đặc trưng của các dòng xe của Ford đến từ thương hiệu ô tô của Mỹ đấy. và kể cả là cận cảnh từ phía sau bên phụ đây chúng ta thấy cũng còn rất là sáng và trong đấy. không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều chúng ta không thấy có cái vết gợn nào cả quý vị nhá đấy lốp của nó cũng còn tương đối dày lốp này chúng ta đi cũng phải hai ba năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây còn rất là sáng bệ bước nẹp chân kính về mưa giá nóc đầy đủ hết tem thể thao đầy đủ hết quý vị nhá Bây giờ xin phép quý vị là tôi sẽ à, tôi sẽ đi vào cái phần nội thất của chiếc xe này đây nội thất của nó đây đã được à, độ cái màn hình Android nhá, tích hợp rất nhiều các ứng dụng trên chiếc xe này nhá. Đây mặt vô lăng của nó đây, chúng ta đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ. Các cái khóe vô lăng đây. Đấy. Rồi là uh, hàng ghế thứ nhất đây đã được chủ nhân người ta bọc thêm cái bộ áo ghế massage ngồi rất là êm tựa lưng Đấy, đỡ mệt mỏi thưa quý vị Đấy, mặt tắp lô của nó đây rất là đẹp luôn màn hình Android tích hợp rất nhiều các cái chức năng Facebook, Zalo, YouTube rồi là hệ thống à, Google map dẫn đường đầy đủ hết quý vị nhé các cái đây, tắp đi cửa của nó rất là sáng keo chỉ đây quý vị cam kết quý vị là gìn đến tám chín mươi phần trăm nha quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu Đấy, kể cả là cái cửa sau này cũng vậy đây hàng ghế thứ hai này cũng được à, bọc một cái bộ áo ghế massage rồi đây ta bị cửa đây rất là sáng luôn chỉ với 178 triệu đồng xe SH giờ đã 101 rồi thưa quý vị mà chiếc xe này còn 8 chỗ ngồi nhá quý vị nhá keo chỉ của nó đây quý vị nhá chiếc xe này 8 chỗ ngồi là ngồi lại còn rất là rộng rãi luôn đấy kể cả hàng ghế thứ ba của nó đây đấy, chúng ta ngồi thoải mái luôn ba vùng điều hòa được chia đến cho từng chỗ ngồi một thưa quý vị đấy đây đấy chúng ta thấy chưa hàng ghế thứ nhất đây tắp bi cửa lái đây gương kính chỉnh điện hết rồi quý vị nhá đấy keo chỉ của gánh lái đây đấy, không có dấu hiệu gì đây các cái chốt cửa các con cốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá đấy đây rất là đẹp luôn đấy tắp đi cửa sau đây đấy keo chỉ của gánh sau đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị nhá đây kể cả cái gót khoang lốt chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự cắt vá trần của nó là trần nỉ nguyên bản quý vị nhá đấy và đây là hình ảnh của cái cốp sau đây keo chỉ của cốp sau đây thưa quý vị không bị mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá đấy tất cả mọi thứ còn zin đây kể cả cái cột phía sau đây đấy chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu thưa quý vị nhé rất là đẹp rất là chất lượng Đấy, còn bây giờ xin phép quý vị là tôi sẽ đi vào phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ và khi trước khi đi vào phần động cơ là chúng ta nhìn thấy cái tắp lô của nó chưa Tắp bi cửa đây Màn hình Android đây Tích hợp đây Con củ số của nó đây các con số các danh số còn quá là rõ ràng luôn các cái khóe vô lăng này chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ đâu quý vị nhá đấy và bây giờ xin phép quý vị tôi được nổ máy đấy máy nổ rồi quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn đây đồng hồ tua máy chỉ nằm trong vòng từ 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá là đạt chuẩn luôn quý vị nhá màn hình Android đấy và bây giờ là đến phần động cơ máy rất là ngon chạy rất là bốc đấy đấy là nét nổi bật của chiếc xe này luôn đây để tôi mở cái ờ, máy ra để cho quý vị và các bạn đây phần động cơ máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn đứng gần còn không nghe thì tiếng máy nổ luôn thưa quý vị đây đứng gần còn không nghe tiếng máy nổ luôn quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn đây đây này ấy máy nổ cực ngon không có dấu hiệu gì của sự rung chuột và máy rất là khô nhá quý vị nhá không có đổ dầu hay là có dấu hiệu gì của sự ờ, dầu máy nổ không có dấu hiệu gì của sự rung giật nhá đã sử dụng turbo rồi quý vị đây đấy chúng ta thấy chưa máy nổ cực ngon chưa đấy cực ngon luôn lọc cánh của nó đây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 thân vỏ phía bên sau đằng sau đây còn rất là đẹp luôn thưa quý vị nhá Đấy, nội ngoại thất ta mua về và chúng ta sử dụng luôn máy dầu máy đang nổ quý vị nhá đây Đấy, chúng ta thấy đây thân vỏ của nó đây rất là đẹp luôn quý vị nhá Đấy, và một chút nội thất bên trong nhá quý vị nhá đây màn hình Android nhá quý vị nhá đây tablo của nó đây rất là sáng hàng ghế thứ nhất đây rất đẹp đúng không ạ tạm bị cửa đây không dấu hiệu gì của sự mòn mờ luôn keo chỉ thì cam kết với quý vị là zin đến 8 90 phần trăm đấy cửa sau đây ta cửa sau đây rất là sáng luôn keo chỉ thì không nói đến rồi keo chỉ zin quý vị đấy rất là đẹp luôn và rất là kỹ cho quý khách hàng luôn và quý vị liên à, quan tâm gọi điện cho chúng tôi số điện thoại 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này đây cái ta cửa đây keo chỉ của nó đây đấy và máy của nó thì tôi đã giới thiệu cho quý vị rồi đúng không ạ